Hello, hello, admin. <laughs> Hello. hello. hello, hello. hello. hello. Thưa Phật, hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2022 ở Bắc Cali, ở ngoài đường ngoài sáng 40 độ hơi có sương tuyết lạnh bây giờ vô đây máy sưởi ấm ngoài đường rồi sáng 40 độ hơi có sương tuyết lạnh bây giờ vô đây máy sưởi ấm Hello. Nghe Ok, bây giờ bữa nay uh, Thì bên đây ờ, không biết mình nói đời đạo đây không biết ở đây đa số ai muốn nghe đời hay nghe đạo không mà phải khúc trước khúc sau con đừng có lập chụp con phải tâm đạo nào phải giỡn là nó quay phim ở này ờ, cho cả mấy chục triệu người coi nói lời thật lời thiệt mình không có nên vì ờ, người mà khôn á thì xưa giờ á đa số mình sợ mấy ông chính quyền phải không tổng thống thủ tướng uh, bí thư này bộ trưởng nọ à, nhất là bác tô lâm không sợ ông cộng phải không đó là mình sợ mấy ông đó gọi là những người có chức quyền thứ hai mình phải nên sợ những lời nói của bề trên còn kiệt này là truyền tin là lời của của trời đó người mà biết sợ thì sẽ thay đổi vận mệnh cực kỳ ờ, lớn để được về trời người mà không biết sợ mà cứ cà lư cà lư á thì ờ, hay đó thì nó chợ ngàn vị phật xuất hiện thế gian đi rồi lúc đó tính nên sợ lời của thánh nhân có cầu đó đáng giờ tới trễ cho nên mình nói chuyện đạo một chút mỗi tuần sẵn ờ, dùng cái ngày này nói chuyện với đệ tử của họ thiên về đạo thì thôi hẳn lên online cũng gần giống nhau mà nói chuyện đạo luôn những đứa con họ thiên á mà hôm nay có duyên có đại phước mang họ thiên thì à, cái vận mệnh của mình những cái căn bản ô vậy hôm nay à, có một vị khách đặc biệt à, đây là anh bảo tố người nổi tiếng bắc cali để giới thiệu anh rồi tự anh lên nói sao nha lên đây chọn còn bấm này đang để, để lần này em đứng đi. cái mai cho ngồi trên cái mai của con. Đây là ông này ông đặc biệt lắm, mình phải gọi ông là huynh già, đệ tử của đức thầy. À, ông mới mới gặp hồi sáng, tự hứa chưa gặp đây cầm ông có cái lạ là ông kể mình câu chuyện sáng nhưng mà mình à, à, hữu duyên thiên lý năng tinh ngộ vô duyên nói diện bất tinh phùng chưa từng gặp bảo mà sáng gặp có ăn chút ông nói là mình hiểu là ngay là phe mình thì à, ông có kể câu chuyện là lúc ông đi ở tù về đó anh làm đại quý không thì ấy đi vượt biên vượt biên cái gặp à, công an biên phòng hay là hải quân gì đó đại khái em kể sơ rồi chúng anh kể tự anh kể cái chặn bắt ổng cái đức thầy hiện trên chiếc tàu của ổng làm cho mấy hải quân công an sợ quá thả ông đi luôn đó là câu chuyện kể tóm tắt nhưng mà không cho kể chi tiết rồi ổng có cái điển trong người ổng có cảm ứng ổng viết ra mấy ngàn bài thơ thì à, tất cả cái chữ thì tuy nó khác nhưng mà cái ý thì cũng cùng giống như cái kênh của thiên đình này vậy đó thì à, bây giờ gặp nhau mình gọi ổng là đại huynh mình là tiểu đệ nhưng mà anh dắt chân là đệ tử đức thầy em á thì em không biết nhưng mà ngài em là thuộc dạng truyền thừa à, người kế tiếp của cái thế hệ còn à, trẻ anh là bảy tám hả bảy tám mình năm lăm cho nên có ba chục năm à ít quá thì mình đi phải thang mà lên lên thiên đình nó phải nhiều nắp phải không em thì một khúc anh thì khúc đầu thì à, hồi xưa em cũng không có hiểu mấy chuyện thiên cơ hay là thơ văn này đức thầy là ai luôn rồi sáng có kể à, ông ngày đầu tiên đức thầy gõ đầu Thế ta là sư phụ con à, cái thể ngày là ai ta là đức thầy đức thầy không ta đức thầy ở miền tây miền tây à, ở hòa hảo nữa trời ông kể gì mình cũng không biết ông ai để con tìm con hỏi là con không có biết thì những ngày đầu tiên nó tức cười vậy đó ok gọi đây anh bảo tố thì anh có một ngàn bài thơ thì sẽ anh có điện thoại rồi à, thưa quý vị à, tôi là họ bảo mà tên tố à, họ bảo tên tố thì à, tôi hồi trước cũng nhà binh ở tù 5 năm rồi tôi về thì à, lây lắc vậy thôi nghèo khổ đi lang thang đạp xe đạp đi tùm lum hết nghĩa là đi ờ, về nó bắt đi kinh tế mới cho nên không uh, trốn về sài gòn ở luôn không nhà không cửa gì ở chung uh, đi lang thang với bạn bè rồi vậy thôi rồi uh, đi coi ghe cho mấy bạn bè nữa mình chờ nó đi vượt biên mình đi ké thôi đi hôi thì uh, được may là tôi uh, gặp cũng mấy người bạn tù là họ là hải quân họ dẫn tôi ra vũng tàu rồi tôi cũng đi theo họ tôi kéo lưới rồi đánh cá thì một thời gian cái họ tập cho tôi lái chỉ cho tôi cách chấm bon nào đâu đâu hết tôi lái đi khoảng một năm rưỡi như vậy rồi khi tôi về sài gòn thì bạn bè nó gặp tôi thì tôi cũng kể là tôi lái tàu rồi vậy đó anh em người hùng năm chỉ người cây hai cây tôi đóng ghe mà đó là đức thầy chỉ cho tôi làm làm ghe làm sao ráp máy làm sao chỉ cách chuẩn bị là đi cách đi ờ, vượt biên như thế nào chỉ tôi hết thì tổ chức đám cưới chở 50 người đi từ Sài Gòn lên Tây Ninh thì nó, nó đâu có nghi là đi vượt biên Sài Gòn lên Tây Ninh <laughs> nó đâu phải ra Vũng Tàu đâu thì lên Củ Chi quẹo trái cái vô Hậu Nghĩa à, Giàm Cỏ Đông thì tôi lái ghe lên đó thì đón khách xuống rồi đi luôn đi ờ, trên sông rồi đi ra cho tới vũng tàu đi ra tới tới cửa cần giờ mà trên ờ, trên sông đi á thì uh, những cái trạm nó gác á tụi tôi bận đồ bộ đội nó tưởng nó bộ đội hay là thanh niên xung phong nó, nó phải tay cho đi hết mà tôi nghĩ là đức thầy che mắt là tụi tôi đi luôn uh, tổ chức đám cưới rồi đi luôn <laughs> thành thử là sau này Sài Gòn họ có viết ờ, những bạn bè từ sau này nó bắt chước nó làm bị bắt hết <laughs> đó là câu chuyện là đi vượt biên thôi mà đi ra thì gặp công an nó bắt thì đức thầy hiện lên nó sợ quá thì nó cho đi thôi rồi ra được tàu vớt mà khi đi thì đức thầy cho biết là sẽ bị gì gì gì rồi tàu vớt sao biết trước hết nó là như vậy thì cái lúc tôi về Sài Gòn khoảng năm 80 bắt đầu là tâm 3 đến tâm 5 à, tôi viết 100.000 câu thơ chứ không phải 1.000 câu sách này 100.000 câu tôi in ra thành sách hết đó. in ra thành sách hết 100.000 câu nó có cả 10 quyển như vậy đó thì trong này thì đức thầy cho biết vừa tu mà vừa à, đức thầy cho biết trong tương lai làm sao làm sao làm sao <laughs> từ từ, từ, từ đấy ông kỳ ông sẽ đọc cho quý vị nghe 100 ngàn câu là đức thầy chân <laughs> thầy cho nhưng mà cái số lượng người có duyên hiểu được bao nhiêu á thì mình không biết và cái quan trọng là à, đức thầy không có mất tích như mọi người nghĩ ngài là phật thì đâu phải ngài phải chọn những người à, để tóc búi hay là mặc à, uh, cao đồ hay là gì ngài có thể chọn người ngoài đời thì uh, mới hồi nãy trên núi thì có xác nhận với uh, ngài rồi đúng ông này ông có điển <laughs> ông cũng như uh, mình vậy đó thì ông cũng uh, tự nhiên tới ngày đến giờ nhớ cái clip hồi từng rồi ngồi đây nói chuyện nè thì bề trên mới kêu nói á, là con ra con nói tất cả mọi người là giải thích về con để cho họ đừng có bị khẩu nghiệp và họ chọn đời chọn đạo giữ một đạo giữ đạo hòa hảo nhưng mà phải hiểu phải hiểu là đức thầy là người lập ra cái đạo thiên tâm thượng đế lập ra đức thầy là người phổ biến xuống dạy cho kiệt kiệt, kiệt là người truyền tin còn à, nếu mà không hiểu thì lỗi của con đại con không giải thích rõ thì mới từng rồi đức thầy có dạy như vậy thì mình có clip sơ sơ rồi con giải thích và đồng thời các vị bề trên á, cũng có nói là tất cả ho vượt biên odp đi kiểu nào không cần biết bây giờ phải chuẩn bị đi về đến ngày đến giờ rồi 6 triệu chim hiền thì mới sáng đi uh, <laughs> ăn sáng gặp ông này đâu có biết ông là ai ông lù lù lù tới ông nói chuyện thì cũng là cái duyên ông cũng vừa trả tiền đứng dậy thì trong một tích tắc thì cái này nghĩ là cũng là cái duyên ừ. thì à, Thanh ông kể câu chuyện Đức Thầy Hiện chiếc mũi tàu đó nghe em nghe sáng mà thấy à, hấp dẫn lắm á cái đó <laughs> cái đó không biết bên à, bà à, có bao nhiêu người tin cái đó là thật á lấy microphone tôi là người đạo Phật nhưng mà ai nói chuyện đức thầy nhận tôi làm đệ tử và viết ra như thế này có lẽ là cái duyên tiền kiếp mình cũng là người hòa hảo à, nhưng mà gia đình tôi là đạo phật thì đạo phật đạo hòa hảo thì cũng như nhau thôi đức phật hiện ở làng hòa hảo người ta gọi là đạo hòa hảo đạo <laughs> phật giáo hòa hảo nhưng mà phật giáo thôi cũng là đạo phật hết đức thầy cũng là là phật à, hiện ra để mà dạy đời thôi Trách của anh quá trời Anh viết không á hả Viết mà bằng điển á ba năm Viết ba năm Mà <laughs> điển mà viết được như vậy á, mà tới ngày hôm nay á, mới đưa qua tay cho tiểu đệ ba năm trời tiểu đệ lên nói muốn khô cổ họng mà nói là đức thầy cho tái à, cái này á, lúc trước hồ. tôi ờ, ở đây nếu ai ở bắc cali biết tôi làm đài phát thanh từ năm 1990 rồi các cô hiện bây giờ là sướng công viên ở đây nào là Mai Hân, Đoan Trang, Hạ Vân, những là Bích Liên, những là Thủy Tiên là gì đó. Tức là từ cái đài của tôi hồi trước rồi bây giờ mới mới các cô mới đi làm sướng công viên các nơi à. <laughs> và ở đây á là cái này tôi đã phổ biến rất nhiều rồi nhưng mà hồi trước phổ biến trên đài phát thanh phát từ uh, Washington DC những cái đài của Ngô Hùng rồi nó đã phát đi nhiều lần rồi ông nghe thử đọc vài câu ấy mình uh, có một đêm mà 513 câu còn ông này ông viết đóng sách kiểu này chứ ông có nhiều đêm lắm bữa hai tiếng đồng hồ 513 câu cây microphone không mà hai cây đâu để khúc dưới thì cái chừng người ta nói mượn danh đức thầy <laughs> mệt lắm nghe cho nên à, cỡ nào à, thương cháu cũng tròn ghét mòn bon cũng méo không danh không lợi nha bà con không có cần mấy mấy cái thứ đó là thiệt là thiệt giả giả tại vì những người thiệt. quốc gia mình á mong làm sao mình trở về sài gòn làm sao mà để chế sản không còn nữa bây giờ đây á cái này đã viết từ năm 1983 à, đến 85 trong 3 năm tôi viết Bây giờ đây á, khúc nào hay hay á à, huynh đọc thử ở à, khúc nào mà nửa đêm á điển thiên vô rồi không <laughs> viết cảm ứng đấy sư phụ có chắc rồi đúng những gì ông nói là sáng là đúng mấy không mà lên đây mà vô đài này đó ta. anh vừa nói lên tôi hỏi uh, <laughs> trên liền đây là cái khúc mà đức thầy á viết quân lực việt nam sẽ trở về sài gòn à. thuyền bát nhã à, bình bồng trôi nổi tìm vớt người cứu rỗi trần lao buồn rầu vương lặng trời cao thương dân mến nước lệ trào không hay thầy nói như vậy lời đạo đức nghĩa này giáng hiểu mùa hòa đồng kết liễu quỷ vương đan tay cắt đứt dây cương để cho nhân mã trên đường tự do. Bắt đầu thầy nói này, mùa trâu biển reo hò vang dậy, đã bỏ cày khổ lấy rừng sâu. Đúng ngày mùa thử sức trâu, theo đường vượt biển trời Âu trở về. Tức là mùa trâu biển là, là trâu biển là chắc là thầy nói là thủy quân lục chiến đó sẽ có ngày tự tề hát báo Diều hâu đang cấu tạo nền trời Thiên thần mũ đỏ được dời Mũ xanh nón sắt Khắp nơi tìm đàn Thiên thần mũ đỏ là nhảy dù Diều hâu là máy bay Ráp lại khúc khải hoàng lưu luyến Tiếng gọi đàn Ó biển Hải Âu là hải quân Bạch tượng đã ngủ từ lâu Bỗng nghe lời gọi gật đầu rống lên loại mũ đen bồng bềnh chờ đợi lòng bền chờ đợi áo giáp đang lỡ cỡ cua đồng tức là thuyết giáp mừng vui nay hợp đàn đông kình ngư bể cả xuôi dòng quê hương mấy năm đó ông dạy cái trọng tụ cũng viết toàn à. dù ngược gió hải hương hải dương lối dạng đội thần phong làm bạn nền xanh là máy bay đó sư pháo lấn đất quyết giành phục binh lôi hổ rừng xanh tràn về trên trời pháo tứ bề binh bộ đội thuần phong rần rộ gầm vang cua đồng bò dọc bò ngang các kè hoảng sợ tìm đàn mà chui đó thầy nói là đội thần phong máy bay này được cua đồng tức là thức giáp này bò ngang bò dọc cắt kè quảng sợ cắt kè là việt cộng á cắt kè quảng sợ tìm có đàn. nào à, khác hơn cua rồi không có chim nọ mà đọc chim nọ đi cho nó chim Bây giờ mới nói này ừ, thầy kể chứ. chuyện nó, thầy nói này thầy kể chuyện ngược xuôi vui miệng như người điên chạm điện thần kinh điên buồn, điên nói pháp kinh, điên nhìn sông núi, điên kình thế nhân. Ai nghe điên lần lần cũng mát, Nguyễn Thiền đăng quá đát sái mùa, dân ngược nói chuyện hốt vùa, sắp đời họ Nguyễn, ta hùa danh theo. Chắc là cái người tương lai là họ Nguyễn, để trở về đất nước. Thầy nói là sắp đời họ Nguyễn, ta hùa danh theo. Ai chẳng biết hùm beo hang dữ hung dữ này thầy trữ đã lâu kể luôn loại điểu hải âu kỳ này hợp lại niệm câu di đà để trừ khử quỷ nhà hàm hổ bọn quỷ đang đào lỗ sửa hầm quỷ đó là gì cộng cộng sản bọn quỷ đang đào lỗ sửa hầm chiến thuật đào hố, đào hố đừng lầm chờ khi thất bại âm thầm mà chui trời khiến rắn cái đuôi dài sập chui cái đầu cùng tập loài đuôi bởi đụng chất độc thụt lùi ván bài lật ngửa khá vui kỳ này bọn quỷ đỏ quan thầy đành chịu rắn không rắn không đầu định liệu làm sao lần lần vũ khí tiêu hao ngọn cờ liềm búa rủ màu khăn tan quốc tế hiện bàn à, luận bàn phán xử lũ quỷ ma lên cử rét run hết khoe danh tiếng anh hùng thế nước quốc cùng quỷ chịu bó tay cờ ngũ sắc tung bay trước gió cờ ngôi sao rời bỏ đó đây búa liềm đại diện cờ thầy cùng chung cảnh ngộ phơi thay chiến trường rồng xuất hiện xuất vương đe dọa lắm khắp nơi chuyện lạ đổi mùa thu tàn sẽ bị đông xưa, xuân về cứu lấy lúa mùa toàn dân đại khái như vậy <laughs> cái này lần đầu tiên à, tiểu đệ cũng à, nghe nhưng mà để từ nghiên cứu là có cái nó hơi căng quá tại em thuộc dạng mối hàng phải không cho nên mình căng quá ờ, mà, mà để, để mình giải thích cái này bởi vì nói ở ờ, công an cũng có cũng có chánh nghĩa lên tới thứ trưởng cũng có chánh nghĩa bộ trưởng cũng có chánh nghĩa trong quân đội cũng có chánh nghĩa cũng là thiện thần nhát thần lẫn lộn rồi lên tới bờ dài trong ba bộ chính trị không biết tứ trụ ông nào chánh ông nào tà mình không biết nhưng mà nó đi đều hết đến khi mà cơ vận mà ấy nó ra đó lật à, lột vỏ ra cũng như là thay à, rắn mà thay à, thay da vậy đó thì ở bên đó cũng đã họ đã biết cái gì rồi cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước thì nó chung quy lại tất cả một đống sách của uh, uh, bảo tố thì nó cũng gần như uh, mấy uh, một cuốn kinh thư của đức thầy cho kiệt vậy đó và của chư phật cho kiệt cũng gần giống nhau sáu triệu chim hiền sắp sửa về tổ và là cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ nó không phải nó đại diện cho cái hàng gắn dân tộc trung nam ba dòng máu với da vàng và đồng thời nó làm cho toàn thế giới có lòng tin ở nước việt người việt quốc nội hải ngoại sau đó sẽ đoàn kết lẫn nhau rồi ờ, xây dựng đất nước thì mục đích chung là vậy nhưng mà ngày đó thì ờ, nó phải à, lệ thuộc vào cái trận chiến của kỳ này này không có tránh khỏi trận chiến giữa trung cộng á mà năm tháng năm nay cái kênh này của mình nói là chia năm sẽ bảy ở trong này có cái gì nói tạo chia năm sẽ bảy không ở đây á nó tùy loại những cái quyển này thầy viết về khuyến tu nói về tu hành kia là viết về vấn đề thời cuộc cho nên cái chuyển biến rồi thời cuộc nó sẽ đến như vậy thôi mình nghe là nó căng như vậy nhưng mà thời cuộc cái gì nó tới đỉnh cao nó cũng xuống ví dụ như mấy ông cộng sản ông tới cái đỉnh cao rồi ông phải tuột xuống rồi lại một cái thế hệ khác một cái chế độ khác sẽ thay thế để cho cái dân sống cho nó sung sướng hơn như tới đây đọc à, những cái để, câu mà thầy ngang, ngang chỗ này có một cái mấy vị thường nhắc em á còn có biết á, là nó chuyển qua Mỹ hết rồi. <laughs> Chuẩn bị hết rồi. Hiện giờ nè, là trong hai năm nay thì em biết là mấy chục tỷ đô á, là tất cả từ mấy ông bự á, chuyển qua Mỹ nhiều lắm. Đưa cho ờ, hàng uh, hàng Mỹ uh, ờ, ở dưới Nam Cali làm đủ chuyện hết rồi qua Bitcoin. Mình đã sợ mấy ổng lấy tiền của quốc gia đổ vô cho cái thằng uh, ờ, Man uh, Brisbane gì đó cái thằng mới bị ở tù á là thành tiền ảo đó mình đã kêu đừng có chơi tiền ảo mà mấy ông cũng chơi nhiều lắm tuy là ở ngoài đời kiệt này không biết gì hết nhưng mà mấy chuyện này mấy gì nói mình mới dám nói là tiền ở việt nam á là mấy ông chuyển ra đi sẵn sàng hết rồi nhưng mà sau này nghiệp mà à, có thể là qua mắt nhân loại thôi chứ làm sao qua mắt được ios tới nó audit à, <laughs> đi hết ờ, qua mắt cái gì cũng vậy cốt khỉ cũng quần cốt khỉ chỉ có một cái là hôm nay ai mà tạo nghiệp thì làm ơn ờ, đi về núi thiên long sơn lại cha lại mẹ còn quả mai được còn đường sống sót mấy vị nói á, con dạy học kiểu nhóm nó dạy truyền tin và truyền những lời hay ý đẹp cho tất cả hội thiên ba năm chứ người ác cộng sản nó dạy mấy người ta ác trong vòng 3 giờ nên 3 năm nó khó hơn 3 giờ nghe nên mấy con gán học á bữa giờ lên mạng là 3 năm á đúng mấy vị mới nói câu đó còn ai mà học ác 3 giờ thôi rồi anh nói tiếp anh đọc thơ à, ví dụ như cái câu mà thầy dạy tu nè à, ai giữ được tánh quen hiền thiện đó là người thầy tuyển khoa thi đó là người được hướng đi đó là người được từ bi dắt đường đạo chưa dám phô trương hùng mạnh đạo dạy dân đại hạnh lòng từ lén trần dạy đủ mọi người thương thầy mến giữ chữ từ là đây ai phật tử ráng gầy duyên phật Ai thương Thầy ráng đặt niềm tin, đáp ơn Thầy ráng huệ minh, mến thương Thầy ráng thuộc kinh của Thầy. Ai đại phúc học đầy kinh Phật, ai đại hiền chữ dắt vào tâm. Kinh cho đầy dạ thẩm thâm, đó là kẻ ấy, thuận tầm đạo y. Lục tự thể như kỳ gặp gió, lục tự thuần như nổ cung tên như nỏ cung tên nếu ai lục tự mà bền ngày đêm lục tự đừng quên mới thành lục tự rỡ nghĩa rành chân thật lục tự thuần tám đắc ý thông lục tự gieo ánh đạo lòng lục tự truyền thống kết dòng như lai đó là những cái câu mà thầy khuyên về về tu tùy theo cái quyển này là thầy nói về tu hành một quyển nói về à, <laughs> đạo và đời 91 tới giờ lúc đó mình chưa biết gì mà ông đã có mấy cái thơ này ông giấu tới ngày hôm nay mới đưa ta cái này xuất bản từ năm 1991 có nghĩa là <laughs> bữa nay à, tiếp nhận được một sư huynh cũng trong à, cùng một góc của sư phụ nhận đóng thơ này không biết đọc à, ba năm là ba ba chục cái cái mặt nạ rồi chắc mình phải làm 300 cái mặt nạ mình mới đọc hết mấy cái thơ này nó đâu có tin đâu đâu phải dễ nhưng mà lời thật cuốn này là do huynh bảo tố điển viết xuống tự mình ổng viết xuống bây giờ mình nói ổng sáng tác cũng không đúng mà phải nói điển ổng sáng tác tôi kể quý vị nghe cái này cũng không phải tôi ờ, một mình tôi mà phải hai người mà cái người mà mà xuống điển là còn ở Việt Nam cho nên tôi giấu tên tất nhiên hai người nó cũng như là âm và dương một một người là không làm được một người là không có nhưng mà nãy em có kiểm chứng về trên uh, cái background của anh á anh là một chư thiên ở tầng trời thứ tư anh có căn tu nhưng mà anh xuống đây á mấy vị á tức <laughs> mình không dám nói sư phụ chỗ này nha mà cũng dám vậy đi cứ tưởng vậy đi tụi nó kêu anh phải ngồi tu lại chứ còn anh mà lăng tăng mà chống cộng rồi xa tăng rồi à, à, búa liềm rồi đó à, là nó hơi khác hơn cái cái này thơ của thầy chứ không phải tôi ổng là hiền bản chất ổng là người tu thể trên khuyên anh ngồi lại tu không cái đây à. là điển của thầy chứ không phải à, tôi đó cái đó hồi nãy khuyên vậy đó ừ. em vừa mới nói chuyện với cha rồi thầy nói là là là cái tình thế nó phải đến như vậy thì ông cho biết cái tình hình nó như vậy đó chắc còn cái quyền thầy nói về tu á phải hai người mới biết được một người ví dụ như là cái người kia là họ lớp ba trường làng họ dốt không phải là trình độ Ủa sao mà điển lại là hai người điển anh anh có điển đó anh có cảm ứng thì, thì hai người thì mới được một người thì không tự nhiên không có mà hai người ví dụ tôi với ông kiệt này mà gặp nhau á một là ổng hai là tôi đọc ông này viết hoặc ông này đọc tôi viết à đó mẫu vậy hả phải hai người một à, người không được vì sao vì sao thầy có nói tôi thắc mắc rồi thưa thầy tại sao thầy không cho một người của một con như vậy một con con mình con viết cũng được không không được là vì hồi xưa cũng có những người tự viết à. mình viết ra là mình xưng mình sư phụ rồi này nó nó, nó. à thầy. có cái đó đó là thầy đó là mình xưng mình thế này là tưởng là mình là phật rồi thầy. đó cũng hay mới giải thích hàng đó, chị thành... có vụ mà 513 câu 2 giờ khuya phải lôi đầu bả thức dậy mới ra được 513 câu là có có <laughs> nó lạ lắm ví dụ là tự nhiên anh em mà gặp nhau cái miệng ờ. là phải đọc mày phải viết mày ok giờ điển anh điển em ngồi đây làm bài thôi <laughs> em là dốt không có biết tiếng việt lớp qua học lớp 4 à đi <laughs> vô à, Không làm ruộng muốn thầy cho mình mới làm được chứ mình thầy đâu có đủ sức làm thầy, ơi, thầy đáng đâu rồi mày à, ờ, cái, à, cái, cái, cái khi mà hai anh em mà gặp nhau là tự nhiên cái đầu mình thông minh lắm mình đọc ra thơ người kia viết hoặc là bên kia đọc cho mình là, biết nói chung là mà một người thì không có à, đó thật, tôi, tôi giải thích quý vị nghe nói nếu cái này mà mình tôi viết là không phải hai người gặp nhau rồi mới có điển còn một người không có nó cũng như âm như dương vậy ok thầy ngày xưa hoàng pháp mấy chục năm được sáu còn anh được quá trời cuốn bao nhiêu đây mà chữ nhỏ nhỏ mà cái mà ờ, chỉ chút chút không à đọc cái là phải, phải lấy à, kính hiển vi đọc á thì cho nên quá trời điển trong này luôn á trong này ờ, có có ghi là viết từ trang mấy ra ờ, câu mấy đến câu mấy vào ngày giờ nào âm lịch và dương lịch nó có đề trong này hết. từ từ em sẽ đọc Đó. nhưng mà thành cái này lạ lắm thành ra mà cái lúc mà chứ tôi ở tù về tôi lang thang tôi đâu có nghĩ cái chuyện này mà thầy ờ, mình là đệ tử ông bắt ngồi viết à, không có đi đâu chứ <laughs> bắt ngồi viết tôi đi coi ghe cho người ta đi vượt biên rồi mình trốn chứ cái này ờ, viết cái này nguy anh anh bảo tối anh đem này có vận á bề trên á với mẹ với đức thầy là lo cho cái thời mạt pháp tận thế mình lo cho cái đại hội anh tài mà bên miền tây gọi là hội đông hoa đó nhiều lắm nhiều nhóm lắm một cái cuốn sách mà ở nhà sư phụ đang giữ á sư phụ chỉ lấy ra có 10% phần trăm mà bữa giờ ba năm chót chót á với đóng thơ á là chỉ có một phần nhỏ xíu thôi còn những cái kinh thiên động địa nữa mà không dám tiết lộ đi từ bên pháp qua tới những cái tiểu bang Virginia rồi những cái người mà HO thời xưa những trại tù á tại sao nó cùng một nguồn gốc mà những người này hồi xưa họ đâu có quen với hỏng đâu đâu có quen với mấy cái người ở miền Nam hay là người Bắc giàu này thí dụ vậy đó thì hôm nay từ từ là kết hợp lại thì khi cơ vận rải đi tất cả những người ở chư thiên xuống để mà làm cái nhiệm vụ này đến khi cái thời đại hôm nay ông 78 tuổi anh huynh có những người đã rụng luôn nhưng truyền thừa lại tới thời nay thì hữu ích chứ cũng còn như ta 50 năm nữa không 55 tuổi thôi mình sống 105 tuổi đi nha Nói gì nói dùi ông dài lắm Tại ừ. cười tối ngày lấy gì chết ừ. Không ngờ biết buồn mà Mà cái lúc này thì thầy uh, Lấy cái danh hiệu là thầy A Từ Bi thầy nói là cái thời điểm mà viết ở trong cái thời ở Việt Nam á thầy lấy nhiều cái bút hiệu lắm như à, thầy, ừ. Phật ừ. lớn A Từ Bi ừ. vô danh rồi à, đủ kiểu hết chữ lạc nữa còn cú nào nó không nhiều quá em nhìn đóng sách của anh em cũng quợn luôn cái quyển này á là của đức đức quan thế âm bồ tát xuống cho chúng tôi viết là tới năm trăm câu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống khuyên ờ, để mình tu như thế nào cái quyển này là của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên về vấn đề tu phương pháp tu thế nào thế nào và chính mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc tụi tôi bị sóng gió nó mẹ hiện lên tao tới giấc rất là lạ lùng đọc thử đọc khúc thử huynh hôm nay nhận lòng huynh tại đức thầy sư phụ ổng Mới phải để tóc rồi lên đó em bắt đầu để tóc để cho ta nhận mình là đồng đạo chứ mình để kiểu này nó mình ngoại đạo đại khái bây giờ ớt con hỡi mẹ mong khắp trẻ kiếp mau mau lẹ lẹ đạo dồn muốn gặp được đấng chí tôn đạo giả đừng chồn ta gặp được ngay ở con hỡi ngủ ngày dễ bệnh không vâng lời cương cương lĩnh ta hư ráng mà luyện tánh thiện như tức là ta được tâm từ trong tim ở con hỡi tiếng chim ai oán đừng để buồn khắp thoảng bán cầu bản căn Ráng trâu đuốc huệ diệu năng Như được đèn thần Như cánh hoa sen Ở con hỡi tập quen tính tốt Cũng như tu tu tột mới thành Tránh điều hung dữ làm lành Ấy là ta có bức thành tiên tri Ở con hỡi từ bi đại độ Ráng Phật tâm giác ngộ đại kỳ Đại hùng giác đại từ bi đại lực ta trì hồn phá trước mê ở quân hỡi bồ đề đắc đạo cũng phải nhờ cơm gạo của trần tại sao đại phước trong thân giữ vững tinh thần nhận lệnh chiếu ban ở quân hỡi đất vàng của đạo ai là người phật giáo tôn đồ cơm khô ta nuốt khó vô nhưng ta ráng nuốt hầm hồ tiêu tan ớt quân hỡi nhẫn ban huệ rũ đừng tập theo bè lũ ác hung quyết theo học đạo kỳ cùng cho thanh tâm dạ hợp cùng hợp cung ánh vàng ớt quân hỡi gian nan bỉ cực cố vượt qua mấy bậc trần hồng như mình muốn vượt mê sông noi đường đạo cả để trong tâm lành. Ở con hỡi chiếc cành phải nhớ, bón chút phân rồi đợi rẽ rễ ra, lấy đạo ta chặt, lấy dao ta chặt khoảng xa, trồng xuống phải tốt, ắt là được tươi. Ở con hỡi như người hiển thánh, trừ sắc phàm mà đánh quỷ tâm, như tơ thì có con tầm, từ phàm hiển thánh, thẩm thâm tu trì. Ở quân hỡi A-di-đà Phật, tiếng Nam Mô cho chắc đừng lầm, gây mầm lục tự uyên thâm, giống lành trái tốt, phát tâm di đà. Ở quân hỡi xa xa đốm lửa, là nền từ chất chứa trong tâm. Mẹ trì cha nhắc đừng lầm, đường từ con đoạt, tối tâm không còn. Ớt con hỡi đạo còn tâm ráng, một năm dài mà tháng lại nhanh. Một quyển kinh muốn hiểu rành, dồn tâm dồn tánh, tin anh lời truyền. Đại cái như vậy, đó là lời của Đức Quan Thế Âm, quyết mình tu. Đức Quan Thế Âm điển vô Phương Linh nói <laughs> chết chóc rồi. Nói này này thơ nghe dịu hơn á thật sự thật à, sự là có thật chỉ có à, người không có chi cứu ráo rốt chứ không có hiểu rành về tâm linh đó họ cho là mê tín cái gì mà nhân loại chưa từng trải nghiệm thì đều là lạ đều là mê tín cũng giống như uh, <laughs> uh, nếu mà mê tín thì bà Venga xưa đâu có mấy uh, nguyên thủ quốc gia thế giới đi kiếm bả rồi sắp hàng cả cây số kiếm bả làm gì bả mới là đại bà chúa chúa chúa chúa chúa mê tín <laughs> ông mình là tiểu tiểu tiểu, tiểu mê tín thôi nhưng mà thật tất cả 187 cái clip tới ngày hôm nay Ngô Tuấn Kiệt này một ngàn phần trăm lời thật từ cái lòng từ trải nghiệm từ chứng nghiệm những ngày đầu Ngô Tuấn Kiệt đức thầy nhận dạng để rồi lúc đó bề trên chị đọc thánh chỉ của cha hai xuống không tin bắt phải lên ngồi cao đọc con là con của thiên thượng xuống thế gian phải làm chuyện này chuyện này không phải mê chơi mê gái mê tiền thế là phật mình đấu tin lúc đó mình còn ham tùm lum à, nhưng mà không tin bệnh chết luôn cái quyển này là quyển đòi chiều tức là thầy nói về cái cái hạ ngôn kỳ này là, là sắp đổi sắp đổi thế đòi chiều thành ra từng cái bộ từng quyển nói về vấn đề nó khác nhau nội dung nó khác nhau còn cái, cái quyển mà nghe dữ dội là, quyển nói là vấn đề chính trị nó tùy loại bớt tại vì em còn phải đi về bển tại vì Không, à, em là mối hàng mà mình cái cầu á cầu hải ngoại cầu quốc nội bắt từ san francisco đi à, đi qua phi trường nội bài với phi trường tân nhân nhất À, nói quá mấy ông đóng cửa phải trường không cho em về là chết tùy, tùy, sao cứu dân tùy, được tùy, tùy, tùy, nghiên cứu khúc nào đọc được thì ok đọc. cứ đọc đi này bữa nay gặp ờ, người khách đặc biệt này cũng vui á cho ông đọc đi thật sự cũng là lời bài trên nhắc nhở cho cái kỳ ba này thôi à chung chung quy nó cũng vậy. đại khái là nhờ, tôi, tôi bóc ra không biết khúc nào khúc nào thôi sắp tới đây dần dần sẽ hết chúng trị dân sống chết chẳng cần lương thực là loại để ăn cũng bị kiềm chế lần lần rồi tiêu vậy sao cái này năm ngàn trăm chín mươi mấy mà hôm nay chúng mới trang á bây giờ xảy ra gì là đúng như vậy đó bây giờ ngày xưa làm sao mấy ông này tự chế tự đà, hiểu được chuyện bữa nay bữa nay là chết đói thiệt á mới hồi nãy là cách đang tiếng hồ mấy vị kêu cho hụ với lên nói á là dân việt nam sắp chết đói á dạ. đất Tàu nước khởi không? đất nước khởi dựng niêu ăn sạn dựng niêu ăn gạo sạn. cơm đâu làm bạn với dân sỏi đá quỷ bắt kết thân anh hùng lao động rụng răng chẳng còn tin nghe quỷ làm tròn lời quỷ, không đem tâm lĩnh ý lời thầy, sau này bị đọa bị đầy, đừng kêu ớ thầy, sao chẳng cứu con. Đạo mà tròn thì còn cuộc sống, đạo mà méo thì giống quỷ ma, dù cho giả dạng cà sa, theo ma, theo quỷ, tâm tà chẳng sai Dạ dạng cà sa là gì ta Ông nói chui trái, trái, trái cà tím à Tánh bổn thiện mấy ai ráng giữ Chữ Nam Mô lục tự ai gìn Cái chữ gìn đó là của Hòa Hảo đó Gìn à? Cho nên đọc cái thơ mà mình Qua cái chữ mình biết là xuất xứ từ đâu Ở bên Hòa Hảo dùng chữ gìn Gìn tức là gìn giữ đó Mà bên Hòa Hảo hay dùng chữ gìn thì là Phật sẽ kiểm nhìn A Di Đà Phật ráng in câu này thành phố sẽ ăn chay mệt nghỉ <laughs> không có gì ăn ăn chay <laughs> dạ, không à, mà Việt Nam sắp chết đói cá thịt đều trực chỉ Liên Xô đem xuất khẩu hết à. thương thay con cháu bác Hồ Cà Mau nhiều mũi cơm khô ráng dùng đảng quỷ lại tìm lùng sát ý ra lệnh ma tí thí tài mồm bà con bớt gạo bớt cơm giúp nồi nghĩa vụ sớm hôm đỡ lòng bà con ráng gánh gồng dân tộc đồng chí ơi ráng học thuộc lầu để mà chống giặc nước tàu bởi hà nội ngủ chim bao giật mình xứ sở bác in hình pháo kích in hình pháo kích con cháu ngoan thỏa thích chống bom ai ngu khờ dại bỏ cơm chạy ra ăn pháo sớm hôm đỡ lòng đại ca thì ông nói như ông nói là tụi tàu nó sẽ một ngày nào đó là nó nó đánh nó đánh hà nội đó mà cách đây một năm ngoái thôi chúng ta có 16 chữ vàng mà làm sao đánh tao là anh mày mà rồi treo cờ phúc kiến của tao sao tao đánh mày được mày với tao là một nước rồi nhưng mà nó không phải vậy người tính không bằng trời tính mao trạch tông đông tính sao bằng trời tính ổng chỉ đọc lộn cuốn sách của các mát chứ còn ở bên trên tính cho mình là hàng nghìn năm rồi là bây giờ tất cả mọi người phải chuẩn bị một cái tinh thần hiện tại đổi nước việt á cái gì đó nó đối thiệt á mới một tiếng đồng hồ nãy mấy vị vừa mới nói nè và đồng thời nước tàu á, cũng sẽ đói khi chiến tranh nổ ra sắp sửa nổ nữa tại cái lệnh à, cách đây hai tuần là kêu mọi người chim hiền tháo triệu ho vượt biên chuẩn bị thì bữa nay cái tự nhiên hôm nay cũng lù đù cũng lòi ra bây giờ gom lại cái à, mới hồi, à, hồi tỏi than với mấy vị trên trời ơi bây giờ mấy người ho già hết rồi sở hữu giờ làm sao còn có không ờ, đầy đầu móng tay nữa bảy mấy tám chục hết rồi ờ, nội mà đi đem đóng thuốc cao máu cao mở đường rồi sao mà cầm cờ được con đừng có lo ở bển chỉ đổi áo thôi là là ô rồi <laughs> thì lúc đó mình mới trời ơi trời tức là hiện bây giờ rang áo vàng áo xanh nó quân đội với ờ, với công an đó nhưng mà chỉ cần đổi áo ô là thành ô thôi đâu có cần tuổi tác nữa thật sự bây giờ mình mới hiểu bề trên nói cái chính nghĩa đó là nó không phải chỉ người ho chính nghĩa người trước 75 chính nghĩa mà hiện bây giờ trong nước cũng có rất là nhiều con người có chính nghĩa chẳng qua ta ở cái thế người ta không có bộc lộ lên thôi đó mấy gì mới vừa nói cái đó mình mới quản hồn đó Ồ, ờ, HO này cũng già cũng chung với HO trẻ bệnh, hai HO cho nên giờ Việt Nam mình có HO bệnh nhiều lắm À, thưa quý vị là thầy tôi có nói là hồi đó là thầy nói tôi có nhiệm vụ đưa kinh ra nước ngoài rồi sẽ có một ngày nào đó gặp đệ tử của thầy để kết hợp thành bữa nay là cái sự cái duyên này tôi nghĩ là cái duyên là gặp được kiệt à, này rồi thầy có dặn nhưng mà trên à, đệ tử thì chỉ có nhóm khoảng vài trăm người ruột ở trên này và những hiện về trong cái ban á là biết ngô tuấn kiệt là người nói chuyện với đức thầy xin lỗi nha bất kỳ lúc nào luôn á và bình thường á ra là cỡ một tuần hai tuần mới tuần rồi đức thầy trách bài thiên hạ tác quần thư của con con không giải thích cho rõ để cho ông châu lan ổng khẩu nghiệp ha đức thầy lại trách ngược là mình không trách ổng mà trách mình ha rồi bây giờ anh nói em đệ tử thế nào clip này lên cũng bị chửi tiếp à, vậy là bà khoan ấy chửi cho mấy bác cái gì không biết thì cứ uh, chiêm nghiệm rồi từ từ nghiên cứu nếu không thôi mất một đời tu tập uh, làm uh, làm sư phụ đau lòng á chúng ta cùng là huynh đệ huynh châu lan huynh gì đó huynh nghĩa huynh láng á anh có chuyện hết chuyện thương hết thưa quý vị cùng, cùng, tôn, cũng, cũng còn còn một người bạn của tôi cũng đệ tử của thầy mà ảnh mới chết hôm tháng tư vừa rồi anh đó là tên là anh triệu phổ triệu phổ à triệu phổ anh cũng là ca sĩ ở đây ờ, của cái ban hưng đoàn hưng ca ở đây anh cũng đã qua đời hôm tháng hôm tháng tư đó mà ảnh rất là thích kiệt này theo dõi luôn và cái logo đó dạ. bên gửi qua trên phổ y y như vậy đó bằng gỗ à, năm nào à, chùa phổ có biết được cái dấu hiệu này từ năm nào cách đây hai năm à. cách đây hai năm mà, mà khi mà anh chết rồi nhà anh dọn rồi tôi mất cái này tôi tiếc quá mà bên bên nó gửi qua cho anh bằng gỗ đó y như cái này cho nên anh phổ anh thấy là anh biết là là kiệt với anh phổ đó là cùng một một, một, một thầy đó mà chết hôm tháng tư cái logo y cái y chang cái này có từ năm 1979 thời xưa đức thầy đi ra chạy tù ngoài miền bắc á tức là thời đó chỉ có ai cấp tá với tướng với làm chức lớn á hoặc là lôi hổ rồi hả gì đó không mới đem ra ngoài để cho chết lần chết mòn chết thì, thì ờ, mấy người này bị ờ, khổ khổ hình là đóng màn kịch khổ thì mà ờ, chị có giải thích là sau này các con của những người đó sẽ được ờ, đền bù lại á thì này 179 đến thời hôm nay đến 2017 á lúc đó đức thầy với cha với mẹ đích thân officially tức là mình dùng tiếng Việt là là chánh thức ra đời cho tất cả tam cõi cõi trời cõi người và cõi uh, thủy cung để mà gia hộ cái dấu này 36 tầng trời thiên long bát bộ tất cả hội đồng chư Phật bên công giáo cũng phải gia hộ bên hồi giáo cũng phải gia hộ giống này thì từ đó nhân loại bắt đầu đi vào con đường hoạn nạn cho đến ngày hôm nay là 7 triệu người chết nếu mà không có dấu hiệu này ra đời nó có thể là 70 triệu hay <laughs> nhiều hơn nữa đó thì nhờ cái dấu hiệu này thật sự thì cũng chỉ là người truyền tính là cũng là người đeo những ngày đầu mà đeo cái này mình cũng thấy lạ lạ ủa sao chúa rồi lại phật rồi lúc đó đức thầy mới giải thích sau này tất cả các đạo trên thế gian đều là thờ thượng đế thờ cha hết á từ đạo ấn đạo hồi giáo do thái giáo chánh thống giáo tinh lành công giáo đạo hồi giáo thì nhưng mà họ lên một cái lớp nữa là học phật để biết nhân quả thì từ đó có cái trái tim như thế này dấu hiệu này của thượng đế kiệt là người truyền tin à, theo pháp chứ đừng có theo nhân nha tức là theo 12 giới luật đừng có theo những gì của kiệt kiệt chỉ, chỉ là lặp lại anh nói tiếp cái này em giảng đây à, cái bài dạ, à, vâng. đại khái cái khúc này thầy nói là khuyên bá tánh ăn chay tạo phước khuyên bá gia cốt nhục cho tròn khuyên trần một dạ sắc son khuyên trần khuyên trần chừa bỏ tánh còn sân si khuyên sanh chúng mê thì chấm dứt khuyên trẻ già đánh thức cái tâm khuyên đạo đừng để bị lầm khuyên chung cả nước ráng tầm như lai khuyên bá tánh nghĩ hoài đức phật khuyên bá trần giữ chặt tâm như khuyên người cao cả đạo ưu khuyên người ráng chịu công phu sớm chiều khuyên dân ráng học nhiều đạo lý, khuyên dân rằng lưu ý chánh tà, khuyên dân ráng giữ cái ta, khuyên đạo nước nhà ráng trách nặng tay, khuyên mãi mãi, khuyên hoài mãi mãi, khuyên đừng quên chữ đại bi từ, khuyên đời lục tự đừng hư, khuyên người kịp lúc vàng mười cân phân, khuyên sanh chúng lòng sân dứt đoạn khuyên theo thầy thoát nạn quỷ vương khuyên rằng đạo chẳng phô trương khuyên đồng đạo ráng trao tương lễ thầy khuyên cho được tâm đầy lý giáo khuyên chúng sanh cõi báo đừng quên khuyên người đạo cố tiến lên khuyên đừng dừng bước đừng quên lời thầy khuyên cho khắp xứ này xứ nọ khuyên bá trần nẻo rõ thầy trao khuyên dòng đạo cả chặt vào khuyên tình bá tánh như hào anh em khuyên ruột thịt đừng giành đừng giật khuyên hảo hòa đừng bất tình thâm khuyên thương nhau tợ tơ tầm khuyên ớ con trẻ giữ mầm từ bi khuyên bá tánh vững trì tâm dạ khuyên bá trần mở ngã di đà khuyên sao cho được trang hòa khuyên tình cả nước ruột rà đừng quên khuyên đạo pháp tiến lên đừng nản khuyên bá trần đừng quản nhọc nhằn khuyên ác ta ráng tránh lần khuyên rằng cái thiệt ráng phân tới cùng khuyên bổn đạo đừng trùng vết phật khuyên lúc trần đời đời ngạc ai ơi khuyên chi ánh đạo sáng ngời khuyên mau tiếp rước đón mời phật vô khuyên bá tánh nam mô đừng dứt khuyên bá trần ráng phật đường sen khuyên đừng chờ đỏ à, khuyên khuyên đừng chợ đỏ chợ đen khuyên đừng tham vọng danh chen thế trần khuyên ai ráng chịu thân tu vững khuyên giàu lòng hướng ứng hưởng ứng pháp linh khuyên ráng mở huệ trao kinh khuyên giác ngộ kịp siêu sinh an nhàn khuyên ráng hợp ánh vàng làm đạo khuyên đem tiền đem gạo cứu dân khuyên nhiều công đức độ trần khuyên làm nhiều việc thiện phần tu nhanh khuyên tất cả chúng sanh một đạo khuyên bá gia ăn gạo một nhà khuyên đừng vì đạo đua đòi khuyên đừng khi dễ Phật trời khó tu đại khái như vậy là những cái có những bộ đó là viết về tu thì quý vị nghe vậy thì ờ, cuốn sách này chắc em phải <laughs> đọc chắc <laughs> giờ tóc nó bạc rồi mà đọc hết này chắc chết luôn á <laughs> chắc bữa nào kiếm đệ tử nào giỏi tiếng việt lên đọc chứ giờ em sẽ nhận mấy cái này quà món quà quý của huynh điển thiên viết rồi đến à, hôm nay được có một cái là tất cả những mình nói ngoài mặt đời là nó là mấy bác HO già không à bây giờ chết cũng năm sáu người gọi là những người mà 12 người đầu tiên đệ tử của đức thầy ở ngoài chạy tù nam hạ giờ còn có ba người thì uh, bây giờ cũng còn sống một và một hai người ở dưới nam cali bên pháp bên virginia thì họ mới đưa hết những cái kinh thơ tại vì đến thời hôm nay chỉ có cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official này và đồng thời đến ngày hôm nay Ngô Tuấn Kiệt là người vẫn tiếp tục truyền thừa những mấy bác lớn tuổi ngày xưa năm 79, năm 80 à, những cái bài thơ, những cái lời mà tiên tri cho ngày hôm nay cho nên hôm nay mà nhận một đống sách này lên nữa thì chắc cái tủ sách mà về tiên tri không á nha ngày sáu cuốn của đức thầy là mình không tính là cái đó đã ai cũng hiểu cái đó rồi mình tính từ 79 đức thầy vẫn còn hiện hữu và lập ra được một đống thơ này nữa thì quy tụ lại hết về thiên long sơn ngô tấn kiệt nhận hết để mà loan truyền thì trên mạng <clears throat> có một số người trong nội bộ và những cái người giống như vợ con bạn bè thân á tại vì cả đời với bác này lớn là ở mỹ thì cũng nói qua nói lại chuyện này nó khó như vậy vậy vậy thì hôm nay đến khi mà chuyện ra chuyện nói á là mọi thứ nó ăn khớp hết cả nói chuyện à, những cái còn những cái chuyện mà như bầu cử của mỹ hay là sắp chết đói tiền bitcoin sẽ thành mây gió rồi uh, tiền việt nam sẽ thì à, thành giấy trắng thì đều chúng là những cái chuyện đó mấy vị vừa cho biết gần đây những tháng gần đây hàng tuần lên đây nói để mình coi trong tuần mấy vị có có thông báo cái gì không là, là mục đích mình mỗi tuần đây vậy đó thì tuần này có một cái nữa là sắp có chiến tranh tàu đói việt nam đói chuẩn bị đại khái thì nó cũng giống giống giống giống nhưng mà cái chính mà đi từ ờ, bốn mấy năm nay á là những cái bài thơ này nè rất là hay nhưng mà bữa mình bỏ uh, ngân á, bỏ mạng cũng cả trăm mấy chục bài á thì trong đó có cái bài là thiên tâm nhất tụng nam mô bài đó đức thầy viết rõ ràng còn người nào không tin của đức thầy viết thì họ không có đủ phước thì từ từ dài kiếp nữa thì họ sẽ đủ coi như kiếp này không đủ nhưng mà bài đó rõ ràng đức thầy viết á, là thiên tâm nhân là tất cả các con họ thiên phải đọc kinh và phải ngồi thiền và 12 giới luật do cha đặt ra đó giữ giới số 1 giữ giới số 12 đó còn khúc giữa đó là để cho những người làm chức sắc chính quyền và thành Phật. Còn mình muốn thành tiên, thành thánh thì dấu số 1, số số 12 là mình đã được về rồi. Thì gán giữ. Thì Đức Thầy mới khuyên chỉ có cái thời mà sàng lọc này nè, ông năm chè ông ghê lắm á. À. Ông hớp một cái là 7 triệu rồi đó. Thiền Bát Nhã ở đây mua có nhiêu tính Việt Nam không tới à, cái dấu này nhiêu nếu mà ai à, sợ tốn tiền á, thì à, lấy miếng giấy vẽ cũng được đâu tốn gì đâu đây là thiền bát nhã tự mình leo lên thiền mấy vị nói cái này là thiền bát nhã hôm nay biết nhiều người cũng không chịu leo lên thiền cứ đòi tặng xuống dưới địa ngục không ok còn anh còn đọc nữa nhiều quá hả ok hôm nay thật là có duyên uh, được đón tiếp anh ở ngay đây cái kênh này hiện giờ livestream đó anh ở kênh này của em à, hiện giờ cũng 945 à, người nhưng mà tự nhiên Nam ngủ nhưng mà thường á vài ngày nó là người ta lấy à, bỏ bỏ những cái kênh khác nó cả trăm nghìn người coi trong vòng một tuần thì những cái bài này anh đã được loan truyền đi khắp thế giới rồi thì mai mốt em soạn ra em đọc tiếp những cái uh, quyển này là chúng tôi có đọc nhiều lắm rồi uh, đi truyền đi uh, các đài phát thanh chúng tôi gửi hết từ ra Dallas có Houston Washington rồi tôi gửi hết hồi đó tôi đọc thành thành CD á tôi gửi đi nhưng mà bây giờ thì à, cái này nó dài lắm để cho uh, anh Kiệt um, chú Kiệt sẽ coi khúc nào đọc được thì đọc mà khúc nào mà đọc thấy nó căng thì mình không có đọc nhưng mà khúc nào mà đọc về tu rồi nó thì tại dạ cái <laughs> dạ, mà, dạ, mà, HO này bảy bảy tám là ông còn đứng đây mà mấy ông lên tới trăm mười trăm lẻ năm là bây giờ thật còn xương không rồi sao cho nên giờ hát ôm mới ở bên việt nam nhiều lắm tôi đang à, suy nghĩ tôi suy nghĩ nhà tôi nói, tôi nghĩ nó thầy nó là con sẽ gặp người để mà để mà kết duyên với nhau để mà phổ biến thêm tại tôi nghĩ là tôi 78 tuổi rồi cũng là sắp sắp đi rồi mà tôi ôm như thế này không biết tôi giao cho ai mà bữa nay là trúng duyên rồi tôi giao có ra đi nữa thì cái tuổi trẻ cứ tiếp tục thôi chứ còn rất là hay cho nên là thầy nói là đúng cái duyên là mới gặp tôi chứ mà mình muốn cũng không được mà không muốn cũng không được Bây cũng như là... cái lúc tôi chép như cái này cực khổ quá tôi đâu có muốn ngồi chép mà không biểu phải chép phải ngồi chép không có đi đâu đó là nguyện vọng cả đời được như đây mà lỡ như không trao cho thiên không trao đâu giao trao cho thiên tấn uh, à, tấn gì đó tấn gà tấn trứng vịt gì đó nó, nó đem nó làm củi đốt vô nó làm sưởi ấm mùa đông rồi xong rồi <laughs> cho nên tôi đang nghĩ đúng may đó nghe bữa nay có video làm trứng mình nhận được cái này <laughs> tôi lo lắm tôi lo lắm không biết mình chết mình giao ra đây thì gặp hôm nay gặp may quá may quá cho nên là đúng duyên rồi phải giao <laughs> nhưng mà bữa hồi... nào á nếu tại tôi còn cứ bút tích của tôi viết bằng tay à chứ còn cái này là đã in ra rồi viết bằng tay cái đó mới là đi vào lịch sử khi nào mấy con thấy điển mà viết ông mới sợ khi điển viết không cần mở mắt nha Thôi, không cần mở mắt mà chữ nó cũng ngay hàng mà nữa. nhanh, nhanh, nhanh lắm lắm à. mà lẹ lắm ừ đúng rồi <laughs> bình thường cái chữ viết mình ờ, mình với cái chữ điển viết nó không có giống nhau thì mình mới ngồi mình sửa sửa lại một chút thì đó là điển gọi là bút điển à. ở cái kênh của mình á cái cái channel của mình mà liên lạc với giờ trời nó nhiều lắm nhập định thì có tất cả những mấy thầy gia tạng ở vùng này về ví dụ có một số mà bề trên đã sắp xếp thì trong đó có người gần mình nhất là đại sư mấy con á bác á đúng không rồi sau đó thì có những cái uh, cái cái đặc biệt là từ ở trại Nam Hà á, dẫn tới ngày hôm nay đó là đường cho chạy chữ rồi sau đó đó là bút điển và truyền tâm ấn truyền tâm sư phụ có truyền tâm sư phụ nói chuyện gì nào ngồi nín thinh thì mấy vị nói cho mình nghe mình trả lời không có được mình chỉ nói không gian thôi mấy vị nghe đó là có có nhiều cách lắm gọi là là gọi là tổng đài điện thoại nhắn tin email thì uh, ờ, uh, ờ, phát hay là tham luôn thường nói chuyện mẹ tham, mẹ mới nói chuyện cha kỳ rồi tham luôn ngoài ra tôi ờ, có sáng tác Nhiều nhạc kiểu. nữa tôi sáng tác về nhạc phật giáo thì ờ, tôi ra cái cd đó thì ờ, thanh tuyền hát giao linh hát uh, hoài nam hát hương lan hát tôi hát thì trong cái cd đó cũng tôi xuất bản cũng lâu rồi hiện giờ trên trên youtube đó, có lưu trên đó hết cũng như cái bài mà tình yêu của cái, cái thơ của đức thầy tôi cũng viết thành nhạc rồi không biết ở đây có thể mở được không mở ờ, youtube á nó có truyền qua youtube không à, còn nếu được thì ờ, mở thử một bài nhạc cho quý vị nghe cái bài tình yêu là cái thơ của đức thầy á thì mình nói này ta nghe ta lên google ta bấm chữ tình yêu không có dấu đúng không à, đánh chữ tình yêu đâu không có dấu gì mà đánh thêm chữ triệu phổ là tại triệu phổ nó hát phải đánh thêm với triệu phổ nữa chứ không thì tình yêu rồi triệu phổ đến từng cái này em hỏi huynh chứ hồi những ngày đầu mấy chục năm trước huynh bắt đầu à, nói về mấy cái điển mấy cái thơ của đức thầy của phật bảo ngâm kiểu này có ai yêu huynh là điên không có không thưa quý vị mà cái này mỗi lần tôi in đó quý vị thấy in à, nói in. thiệt có, có, có, có, có, điên thì họ không nói mình điên mà cái này in ở Hồng Kông in ở Hồng Kông mỗi lần tôi in mỗi bộ như vậy in cả ngàn cả ngàn mà hồi đó tức là khi mà tôi đọc trên các đài phát thanh á họ coi như là họ order rồi tôi gửi cho nhiều lắm hồi đó và cũng có người kêu mình điên đúng không khùng đúng không mình cứ lơ đúng không à, nhưng mà mình làm theo bề trên thưởng hay là phạt là do đức thầy với cha mẹ trên thôi còn người thế gian họ là mình đi xuống cứu họ mình đâu có quyền giận họ mình đâu có giận đâu. À, không có quyền chửi cỡ nào tiếng nói chuyện này cũng cười là, à, là cho nên bác Lan là tôi khoái nhất bác Trong Youtube quý vị đánh chữ tình yêu đánh thêm chữ triệu phổ nữa từng chữ thì nó ra cái bài tình yêu quý vị thấy là, là đó ừ. tại vì người đời á thời nay họ không hiểu về họ ờ, tâm linh nhiều họ chấp tướng Ờ, chấp theo bất cứ thể chỉ có màu vàng thì họ không có chịu chấp thôi mà nãy cái bài thơ nãy huynh đọc á là gì giả dạng á cà sa giả dạng gì đó đức thầy thì nói là à, cây gỗ ờ, sơn gì đó có cái bài đó nữa bề ngoài ti chắc trong lòng trong ruột thì mọt rong á ở trong lòng mới ăn đức thầy nói nó lâu rồi đó nó là thật à, thưa quý vị hồi xưa đó không ờ, sẵn đây thì nói quý vị nghe chẳng phải là nổ là hồi Thôi, à, xưa... lỡ nổ mình bị <laughs> cưỡi khùng rồi nổ đại luôn không phải hồi xưa <laughs> tôi là ờ, đại úy văn thiệt mình nấu sợ lửa <laughs> à, tôi là đại úy phụ trách về văn nghệ ở sài gòn rồi hồi đó ờ, tôi coi một cái đoàn văn nghệ như vậy là tú trinh bạch lê kiều phượng lo ngọc đăng thanh xuân phát dân hường là sáu bảy chục nghệ sĩ là tôi coi về văn nghệ ở sài gòn về truyền hình phát thanh nữa, thì hồi đó tôi sáng tác nhạc ví dụ như cái bài mà quý vị nghe em chết theo ngày vô quy lệ thu hát mà năm tôi sáng tác năm 70 lệ thu hát ờ, youtube cũng có nữa rồi em chết theo ngày vô quy lệ thu hát phải nói ra cái nghề tôi văn nghệ cho nên qua đây tôi làm phát thanh cũng như là tôi phổ biến kinh của thầy là nhờ có phát thanh mới phổ biến được kinh của thầy đi khắp nơi ở bên pháp rồi họ cũng ờ, hồi đó là có những cái đài mà họ chuyển qua tới pháp bên pháp rồi của thầy đó. là bây giờ là coi như là sau này tôi không làm đài phát thanh nữa tôi phổ biến không phổ biến được thành năm nay là cũng cái duyên là kiệt sẽ tiếp tục làm cái chuyện này của đức thầy giống không của tôi <laughs> tiếp tục là và những ngày đầu em là người làm chủ cho ờ, trong cộng đồng mỹ rất là kính nể em à, giỏi lắm về vi mạch tự nhiên cái mình lọt qua cái vụ này đầu là không ai chấp nhận không ai tin những người anh em trong nhà là đã chửi uh, em là khùng rồi phải không ờ, bạn bè xa lánh rồi phải không người dòng họ mọi người chửi hết nên cuối cùng tới ngày hôm nay một mình một nửa chỉ có biết sư phụ với cha với mẹ và chư phật thôi cái con người đời mình á họ ờ, chỉ có duyên với mình làm anh em bà con bạn bè nhưng chưa chắc họ đi chung cái đường của mình chưa chắc họ có duyên về trời gặp chung với mình cả những người thân của các quý vị ngồi đây cũng vậy cho nên à, mình cứ à, trong kinh mình đọc kinh à, thiên tâm á nó câu gì ta à, tự giác giác tha duyên hạnh duy mãn phải không thì mỗi một ngày lên đây ngồi lên clip nghe thì tự giác để mình giải thích tự giác có nghĩa là mình đã hiểu được giác ngộ mình tự mình hiểu tự giác giác tha thì mình đưa về cho bà con anh em mình mình giải thích à, hôm nay gặp à, anh bảo tố anh ảnh có điển anh viết gian đóng sách gặp kiệt cũng khùng khùng cũng có điển <laughs> biết được nhiều chuyện thì đó là giác tha mình nói nhưng mà họ không hiểu thì từ từ họ sẽ hiểu tự giác giác tha giác hạnh giác hạnh là những cái um, điều tốt viên mãn tức là đó là mục đích của một người đã hiểu được phải có bổn phận phải phổ biến thì tại sao mà nói câu đó là vì ảnh là điển viết một đống sách này không phải dễ được có vài chữ đâu nghe điển thiên mà mà đống này thôi quả trời luôn á biết bao nhiêu năm trường mới ra mười mấy cuốn sách thì uh, hôm nay mà ảnh đến đây tình cờ mới gặp sáng có một chút xíu mấy phút mà được một đống tài sản cả đời của ảnh thì bổn phận là ảnh đã mãn nguyện rồi mục đích của ảnh là phổ biến lên nữa thì là ảnh đã mãn nguyện về phần của việc này nhận tiền thừa từ ảnh đưa lại từ ảnh bảo tố đưa lại thì em cũng sẽ cố gắng lựa cái nào hay em sẽ phổ biến tiếp tục và đồng thời khi sau này anh đi về trời em cũng đi luôn thì những cuốn sách này hậu thế cũng sẽ tiếp tục lưu truyền thì đó là hôm nay mình gọi là cơ trời là vậy đó tại sao một phút ổng đứng gì ổng không có ngồi bàn xa đi là cũng đâu thấy mà ổng tự nhiên đi nghe ổng phất <laughs> ngồi xuống là ổng ngồi bàn hôm nay có cuốn sách đúng không anh kể câu chuyện ngày sáng này thấy tức cười không đâu phải vậy hồi sáng là mấy người bạn rủ tôi đi cà phê lover của đá banh uống cà phê đá banh rồi xong đá rồi ờ, mấy người bạn rủ đi ăn bún bò thì tôi đi ngang tôi thấy kiệt cái tôi mấy người bạn tôi đi tôi nói tôi, tôi, tôi, tôi tự nhiên tôi gặp kiệt tôi kết tôi ngồi với ngồi luôn nha bây giờ gặp á nó có cái duyên cái lúc mà cũng như hai cái điểm mà gặp là gì là nó kết vô rồi là không có bước ra được phải trên đã nói rồi ngày đó giờ đó khác đó <laughs> anh phải trả tiền anh đứng dậy ờ, em đang ngồi quay lưng phải không mới thời xưa giờ chưa từng nói chuyện chỉ nói nãy giờ thôi đó ai tin không còn đóng sách thì mình nên nhớ lại là điều có cái cái à, thế lực vô hình vô vi mấy vị để dìu dắt thì ngày ngày đầu á hiểu về tâm linh á, cũng rất giả lắm không tin bệnh lên bệnh <laughs> xuống rồi mấy vị về cứ chằn chằn nó hoài cũng không tin sau này không tin không được nó là thật á không có chuyện lạ lắm tôi có người bạn đó cái người bạn mà viết cho tôi đó như thế này tôi đi cô ghe có ghe để vượt biên á rồi cái đêm đó mấy đứa nó rủ tôi uống rượu xỉn xỉn rồi đi trên ghe té té xuống nó, nó, cấn cái, cái, cái, một cái vật gì đó hình như là cái cái lu hay cái gì đó, trên lưng á bị cụp bị cụp thì mấy bạn tôi mới đưa vô cái, cái người kia để chữa cho tôi thì vô đó thì tự nhiên là, là người đó được điểm của thầy xuống cái hai anh em tự nhiên kết luôn nó nó trở thành cái chuyện cái chuyện mình nó lạ lùng nữa không ừ. tức là tới cái lúc mà ông kết do là ông ông làm cho mình nữa. phải gặp khiến cho mình té mình vô mà anh đó anh giúp mình làm chính ảnh là dưới mình là hai người sẽ làm cái chuyện này chuyện lạ lùng này cũng như khi đi vượt biên cũng vậy bề trên cho xuống một ngàn câu thơ cho biết sẽ đi sao sao sao gọi là thầy gọi là có cái bài thơ gọi là tiễn Bảo Tố ra đi Ông xuống một ngàn câu thơ Ông cho biết đi sẽ gặp cái gì, cái gì sao, sao bị bắt làm sao, rồi sóng gió làm sao, rồi được tàu vớt sao biết trước hết. Cho nên khi mình bị bắt hay bị gì mình biết là thầy đã nói như vậy là chắc chắn là tàu sẽ vớt mà y như vậy. Thì năm 88 thì cái lúc đó mà bên hội y sĩ á, họ có cái tàu cấp đã mua cũng như là Mariship họ đi vớt ngoài biển á thì vớt cái tàu tụi tôi thành cái chuyện lạ lùng như vậy mình biết là cái duyên và thầy ông cho biết trước hết nếu không có thầy độ thì không có cách nào mà đi được hết thành cái chuyện lạ như vậy cho nên mình phải phải nghĩ rằng là mình là đệ tử thầy rồi là đệ thầy là mà đã cứu mình rồi là chắc chắn là mình sẽ thành công con vâng, cái này nãy giờ mình nói mình quên uh, reality là đời sống thực tế mấy à, mấy người mà họ chấp á, họ đang cười bể bụng nó hai thủy già này lên đây à, mượn danh thầy <laughs> là chết luôn à chắc có là có người nghĩ vậy đó nên ai di là phật với à, à, đức thầy à, chứ không, không được kêu sư phụ khi nào không có online mình kêu kiểu nào kêu online mình kêu đức thầy Mà xưa thật sự nhiều chuyện nó à, ly kỳ lắm bữa nào không online á thì sẽ kể cho quý vị nghe không ai tin nổi hết trơn á giống như câu chuyện của anh Mậu à, Tố thì tới ngày hôm nay bao nhiêu truyền thừa bao nhiêu mấy bác già mà cũng có điển cũng làm thơ cũng nói về tiên tri cũng nói về ngày hôm nay chiến tranh thứ ba đức thầy xuất hiện đều là giống nhau hết cái ý cái cuối cùng rồi đều giống nhau cũng giống như mấy cái bài thơ mà kiệt đọc bao nhiêu năm nay trên mạng cũng bây dưới này cũng gần giống nhau thì đến giờ đoạn chót này á là hầu như là trúng 95% rồi chỉ có chỉ còn một phần nữa mấy con bài lật ngửa đó là Phật với Lạc và Đức Thầy xuất hiện với nguyên hình nguyên xác hay là kiểu nào mình không biết mà có biết cũng không dám nói trong lúc này nhưng mà Ngài phải xuất hiện đó là chuyện bắt buộc Đức Thầy phải xuất hiện thì à, hôm nay những cái người nào ở xa xôi mà có nghe những lời này làm ơn nếu mà không tin đừng có chấp tướng để ghi nhận thôi rồi từ từ sẽ à, ờ. mấy đứa để đó cho bác ngồi đó tại ở đây nó lên màn hình đúng không mày lên màn hình thế giới biết của bác làm sao có không có sao không không sao hả rồi ok rồi không sao lên lên màn hình á livestream thế giới luôn á Ngài sẽ à, tái sức giang hồ à, Xin lỗi Mình đâu nói Đức Thầy tái sức giang hồ được Việt Nam đâu phải giang hồ đó Việt Nam mà đang à, một bãi à, chiến trường bãi Tha Ma Ngài xuống Ngài dọn Thấy đám con này quá trời quậy Thôi thì à, bữa nay có duyên có anh à, Bảo Tố tới đây tặng một đống thơ nè đóng thơ hay lắm thơ điển thơ không à gọi là bút điển á cũng viết ra được nhiêu đây từ năm 94 tới thời gần đây thì không còn viết nữa thấy cái đó tới năm 2000 là hết rồi hai mấy năm về trước rồi có những cuốn uh, năm 2004 nè cuốn này 2004 năm 94 thì từ từ để uh, em à, soạn lại rồi cái nào em đọc được em đọc đọc nào nhẹ nhàng cái xe tăng thiết giáp rồi uh, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai đồ này kia nó hơi căng quá búa liềm sẽ bước sang trang đồ cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng đồ <laughs> cái đó nó hơi căng quá nhưng mà miên sang xâm lấn là có thật cách đây mấy uh, nửa, nửa năm trước cả năm trước đâu ai tin là miên sẽ sang xâm lấn bây giờ nó vàng chặn hết rồi năm nay à, thưa quý vị tại không có dịp đọc nhiều quý vị nghe là cái hồi tôi viết đó thì à, cái lúc đó tám ba tám năm mà đức thầy cho biết là ông uh, à, Sihanouk sẽ trở về làm vua nước miên thì hồi đó tôi viết xong rồi tôi ra tôi ngồi uống cà phê nói với bạn bè nó chửi tôi lắm <laughs> hồi đó cái cái lúc mà mà mà đó mà mà sau à, sau 75 là làm sao mà có cái vụ mà xia nút về làm vua được vậy mà đúng là xia nút về làm vua rồi nói á, là liên xô sẽ sụp đổ như thế nào thế nào á trong sách này đó thì à, bạn bè tôi cũng chửi tôi quá nó nó mình nói liên xô nó như vậy sao mà sụp đổ được mà sụp đổ thiệt mà trong này mà có nói luôn là trong tương lai á, bây giờ đó là trong biển nó có nói là hoàng trường sa rồi tàu nó chiếm luôn sao nó nằm trong này hết si sa trở lại à. cho sa cái là à. lời của ngài à, Nguyễn Thái Học phải không Thánh Văn nói cái là à, hoàng sa trường sa của mình là mấy vị dí như kia thời thời xưa có ông ông vua bên uh, trung đông á của sisa vậy trả lại cho sisa ờ, đó cái gì dụng cầu đó thành cái chuyện tương lai nó phải đến là trong sách này chứ không phải là mình phịa ra cũng như là cái cuộc kiện nó sẽ đến là nó đến thôi mấy ông bên kia là ông, ông kỵ là tại vì cái này là nói cái cuộc chuyện nó sẽ xảy ra sao không phải lại một nhọt á ờ, đang căng rồi ông bệnh đang căng cái mình đụng đụng một nhọt là đau tao ghét thôi ở thiệt một nhọt phải bể thôi à với ờ, có một cái là quý vị nói câu gì ta mỹ thâu lợi phẩm trời ban phong thần à, kỳ nhì đó, có các bạn đó thì hôm nay Mỹ nó thâu lợi phẩm hết rồi từ từ Mỹ sẽ thắng hết thì tiên cơ mà lúc trước ai nói Mỹ giá thắng nghe thắng Tàu đâu hai thằng mới nhập lại thôi là mệt mỗi gì có nói Mỹ thâu Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần kỳ nhì tái diễn phong dân đó là mấy câu sắm của mấy gì đã cho cách đây năm bảy chục năm về trước thì trong này bộ sách này cũng có nói Mỹ là đại diện cho vô vi để giải quyết thế giới trong sách đừng có nói Trump tướng trời xuống nhưng mà có một cái nghe hồi, à, gần đây nhất cách đây à, hôm mấy gì nói Trump nổi quá tự nhiên mới đây à, ở ngoài nó bán cái áo ông Trump Superman đó người ta là tổng thống mà nhờ bán áo đạn vậy nó làm mất cái hình tượng ổng cho nên ổng sẽ khó lên tổng thống lại những gì tiên tri có thể 80 phần trăm 20 phần trăm còn lại là do cái cái của mình ở dưới thế gian cái nghiệp mình nữa cho nên cái đó làm ông mất uy tín á còn bao nhiêu chuyện cái kênh à, Ngô tướng Kiệt official là nói là trúng hết hôm nay ông Trump sẽ sẽ từ từ á nhưng mà đã còn hoài sẽ thắng cái chánh nghĩa sẽ thắng có cái đó đó bữa nay cái ở đó tin tức cập nhật Trump sẽ mệt tự nhiên lấy cái áo làm Superman thì thành ra như uh, ồn ào quá nó nổi tiếng quá thành ra mất tiếng cũng giống như uh, cái gì á nó nó đi ở trung đạo thì nó đi lâu bền còn nó cao quá hay thấp quá khôn cũng chết ngu cũng chết biết thôi sống thôi hôm nay uh, có duyên gặp càng uh, bản không anh tôm bảo tố <laughs> càng hả không có sẵn bây giờ nếu mà mở youtube được không à? mở cái bài tình yêu á để cho quý vị nghe có vào được không họ mở youtube có vào được không tình yêu để cho quý vị nghe bài nhạc tình yêu của um, được phải đánh cho triệu phổ nữa thì nó có 那个马家洛。 thơ của thầy mà tôi sáng tác cái bản nhạc chán chưa trên hoàng hôn không thể yêu riêng cánh cắt má hồng thầy ta đã ra mắt. see có cái duyên hôm nay gặp thì ờ, giao lại cho ờ, tôi ngồi đi nghe à, nãy giờ có anh à, mắt thách đề tài đúng mắt đề tài thôi ờ, tiếp theo là cuối tuần lên đây tôi ngồi đi nghe Anh à, đây nói chuyện chuyện với thông báo tin tức cập nhật của thiên đình vậy thôi Hôm nay ok à, cảm ơn uh, huynh Tệ Phổ, người truyền tin của Đức Thầy. với thông báo tin tức cập nhật của Thiên Đình vậy thôi. Hôm nay ok à, cảm ơn uh, huynh Tệ Phổ, người truyền tin của Đức Thầy. Bữa mấy nhân vật quan trọng tới đây ha. Đức cho nãy giờ nói thơ với nói chuyện uh, điển thơ này nọ chắc bữa nay chắc cũng đủ hả bữa nay mình uh, tắt đây để mình làm cái clip này riêng về cho cho <laughs> huynh uh, à, huynh bảo tố thôi chứ nói cái nó lõn thành ra hai người nữa bữa nay đặc biệt uh, huynh thôi coi nãy giờ được nhiêu tiếng rồi nãy giờ livestream được bao lâu rồi hai tiếng hả ok rồi thôi bữa nay à, ngày đặc biệt có huynh à, bảo tố tới hai tiếng thì thôi xin à, tạm ngưng nha còn à, chuyện của mình hàng tuần thì à, cũng vậy lo à, việt nam lo chuẩn bị gạo sắp có chiến tranh chết đói rồi à, lo mai cờ vàng ba sọc đỏ nhiều nhiều trong gốc cây để làm giàu cờ vàng cờ đỏ ai nở vỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo dinh độc lập thì chuyện đó sẽ xảy ra và đồng thời tất cả 6 triệu chim hiền mà mấy vị thường à, nhắn nhủ gần đây đó thì nên chuẩn bị trong đó có tất cả chúng ta là chim hiền không ạ à? những người ngồi đây là chim hiền không còn mấy này là cũng là chim hiền mà chim à, đại bàng rồi hiểu không bay trước mình bay theo sau Ok, xin chấm dứt cái clip này hôm nay cũng 2 tiếng rồi. Nãy giờ để dành riêng cái clip này để uh, em sẽ để tên anh lên cái tựa đề uh, Bảo Tố đại tử Đức Thầy Điển Thiên viết xuống. Dạ, cảm ơn uh, anh Bảo Tố tặng cho em một đống uh, kinh thiên, thiên thư rất là quý giá. Và dạ, em là người có đại phước được tất cả các bác truyền lại bao nhiêu lời hay ý đẹp từ của các chư vị từ hồn thiên sông núi từ của đức thầy từ của các chư phật của phật mẫu của cha của mẹ của thượng đế và của à, đức ngài trận đạo thì kiệt hiện giờ là người nắm hết tất cả những kinh thư của nước việt từ thời xưa tới thời nay trong vô vi và tiên tri của những chư vị đi hàng nghìn năm thì hôm nay cộng thêm một đống sách này nữa Ông biết à, mình phải cảm ơn sao những à, mấy bác thời xưa xương máu ở trong tù mà viết ra được những cái bài thơ mà hôm nay trúng hết. Thì à, ai có theo dõi cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official này á, cũng đều có biết cái đó không phải <laughs> của Kiệt viết nha, lớp 4. Làm sao mà biết viết được thơ? À, ai muốn hiểu sao hiểu, đó là mình chỉ là người truyền tin đọc lại thôi. A Di Đà Phật. Rồi hôm nay cái clip này dành riêng cho ba à, huynh Bảo Tố. Rồi mình cắt ngắn ở đây đi, chứ còn mình đi dài thêm nữa thì nó thành ra nói chuyện khác rồi. Để mình vui đi. Bữa nay chiều nay cũng có chuyện à, đi về sớm á. Ok, stop cái livestream đi con. Xin hẹn các quý vị à, khắp nước Việt kỳ sau ở bên bển nên chuẩn bị gạo. A Di Đà Phật. Bye bye, chào.